Đây là bộ à, chuyển đổi truyền tín hiệu của lau TLS hỗ trợ 4 lót cell kết nối song song có hai ngõ vào hai ngõ ra rep 485 analog analog thì hỗ trợ là cả dòng và áp nguồn là từ 12 tới 24V DC kết nối lót cell nguồn thử canh clip lại nó nhấn giữ phím menu nhấn zero thì canh clip nhấn menu enter độ nhạy độ nhạy của lá cell đặt chia bước nhảy thay đổi là bằng phím mũi tên mũi tên hướng lên trời phím print xác nhận cái mát này là mát uh, là tải tối đa của cái cân mà muốn cài đặt này. thay đổi lại rồi thay đổi lại chỉ mua tên là qua trái này. đó đặt số vào sau nhấn enter zero để tiêu chuẩn điểm không tải của cái cân nhấn xác nhận nhấn xác nhận từ từ tự chuẩn lại xác nhận khác input zero là cái điểm mà mình có thể mình mình nhập á, không cần à, à, từ nó nhận dạng từ từ nó nó hiệu chuẩn điểm zero enter quay quay là cài đặt điểm cá tải enter rồi bỏ tải lên thay đổi giá đi tải rồi nhấn xác nhận lại rồi xong rồi đó, đó. cài đặt hay là gì đó thì nó cũng tương tự như lau mát thôi lau mát VK100 đó